Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca ờ, bóng đá à, Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một trận đấu đó, là trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Algeria Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào ờ, buổi uh, tối ngày hôm nay vào lúc 7 giờ anh em nhé Anh em nào mà quan tâm thì đến Paris Saint-Germain thì anh em có thể xem lại cái video này Và cũng như là nhận kèo những cái kèo mà mình đẩy cho anh em tham khảo Còn chúng ta sẽ tiếp tục đến với những trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay uh, Buổi tối ngày hôm nay thì ngoại hạng Anh có hai trận đấu còn ờ, giải Đức cũng có hai trận đấu chỉ có uh, Serie A và Ligue 1, giải Italia và giải Pháp thì có nhiều trận đấu hơn thôi. Uh, một trận đấu vào lúc 9 giờ đó là giữa Roma và Torino. Đây. Hiện tại thì kèo chấp đang là Roma chấp Torino 0.5. Và trên dưới cả trận đang là ở mức uh, 2.25 một bức kèo mình nghĩ rằng là xem nào chúng ta phải uh, xem một chút về năm trận đấu vừa qua đấy nhá uh, đối với uh, Roma thì họ vẫn đang gặp sự cố về lực lượng khi mà có rất nhiều những cầu thủ đang dính chấn thương đặc biệt là Pellegrini cũng như là Vinaldum tuy nhiên thì uh, trong trận đấu này họ có thể có sự phục trở lại của Dybala anh em còn về phía của Torino Torino thì họ sẽ mất đi ba cầu thủ đó là Aina, Lukic cũng như là Sub. À, tuy nhiên thì họ có thể có sự phục quay trở lại của Buzino. Đội hình ờ, Roma đón tiếp uh, Torino trong trận đấu này sẽ là 3-4-2-1 và Torino cũng vậy. Tiền đạo uh, chủ lực của Roma trong trận đấu này không phải là Tammy Braham mà là Somurodo anh em. Xem một chút về uh, 5 trận đấu gần đây đi để chúng ta có thể chốt cái kèo uh, trên dưới cả trận đã à, ờ, 5 trận đấu gần đây nhất của Roma họ ghi trung bình mỗi trận đấu đó là hai bàn hai bàn anh em nhá và Torino Torino cũng vậy trung bình mỗi trận đấu họ cũng ghi được hai bàn và với cái tài hai hòa đến 2.25 thì anh em chúng ta có thể đi cái kèo tài này được cũng như là mình sẽ đặt niềm tin vào AS Roma trong trận đấu đá trên sân nhà buổi tối ngày hôm nay khi mà cái kèo đó chỉ là 0.5 rồi và mình sẽ nốt lại cho anh em đã nhá đây và mình cũng nói luôn đây chỉ là những cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em chơi từ đầu trận đấu thôi còn tất nhiên rồi anh em nào mà thực sự muốn ờ, đầu tư bóng đá cũng như là muốn uh, có những cái kèo mà chắc chắn hơn thì anh em tốt nhất là khi nào trận đấu diễn ra thì anh em hãng vào kèo thì nó hợp lý nhất anh em nhé đấy kèo tài hai đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em cũng như là uh, anh em có thể tham khảo để có thể đi từ đầu còn tất nhiên rồi anh em nào mà muốn đồng hành với mình cũng như là muốn uh, hỏi một chút về kiến thức của mình thì anh em có thể à, nhắn tin trực tiếp qua Zalo cũng như là Telegram nhé mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là đồng hành cùng với anh em ở tất cả mọi giải đấu mà anh em chơi cũng như là tất cả mọi người đang hướng tới đặc biệt rằng là tuần sau sẽ là World Cup anh em